bạn đã biết dưa leo chứa vitamin làm trắng da và sữa chua nuôi dưỡng làn da. Nhưng bạn có biết kem làm trắng da Hazelin với chiết xuất dưa leo và sữa chua là cách nhẹ nhàng nhất giúp gương mặt trắng